thảnh thơ từ thiên đình Bài số bảy mươi bốn Con đường đã định

thánh thơ thiên đền bề trên ban xuống những ai thực hiện lời dạy ơn trên thì được quy tụ học đạo thiên đền từ các thần linh đó kinh vô tự không thể nghĩ bàn con nào tu học đấy theo chỉ dạy từ cân thiên đền sẽ được kết nối với tin Phật trời. Ngày mai đất nước sẽ cần các con làm đạo tạo đức để cho đất nước non sông rạng ngời thế giới rồi đây trải qua thân lọc người ngay tu học thì được dẫn dắt về nơi an toàn kẻ nào bán bổ thánh thơ thiên đền bán rẻ lương tâm sẽ bị quy hồi về nơi ngục tối không có đường ra con ơi nước ta là Việt Nam đó sẽ nơi quy tụ những bậc anh hùng tài năng xuất chúng bảo vệ nhân gian bảo vệ con người ngày mai thế giới sẽ phải nghiêng đầu thán phục ân tài đã lập nên nước có bậc chân tu đặc thành đạo quả để người nương theo dẫn dắt nhân loại vào một đời mới đời của thánh đức kết nối con người với nền văn minh tâm lớn tâm hồn vượt xa tâm tưởng của trí con người nền văn minh đó dựa trên nền tảng rật mực yêu thương yêu ái đồng bào yêu ái đồng loại để không còn ai phải chịu nỗi oan và những nghiệt ngã của đời vô thường con ơi tình thương thượng đế dành cho nhân loại loài người đó là tình thương vô bờ vô bến nếu con tiến bước theo người dẫn dạy thì con đã có chìa khóa tâm linh bước vào cánh cửa đạo Phật nhiệm màu mà người đang hướng tới cho loài người con nào không hiểu được luật của trời thời phải gắn chịu nỗi đau ngật trời con ơi ta thời nhắn nhủ đôi lời trước khi màn ba hạ xuống tới cười không còn báo xa không còn ước đoán mà chỉ nay mai thì mọi của cải danh vọng tiền tài chỉ là bèo bọt trôi trên sóng nước ai còn đủ phước ai còn đủ duyên sẽ được lên thuyền con thuyền bật nhá trời đã ban xuống cứu vớt nhân gian cứu vớt con người trong thời loạn lạc của đời nhiễu nhương con ơi mười phương thế giới nhân loại sẽ phải trải qua những điều khủng khiếp những con không lường trước những điều xấu thủy sẽ phải chịu một cảnh tang thương một cảnh biến động đã sẽ xảy ra trong ngày tháng tới con ơi mạng lưới của nền thống trị điện tử viễn thông thế giới toàn cầu sẽ bị ngưng lại trong vài ba ngày mất điện mất nước mọi nguồn năng lượng sẽ không hoạt động để cho thế giới biết được sức mạnh của trời ra sao ai biết khấn nguyện chuẩn bị cho mình những điều cần thiết tâm linh tâm hồn tinh thần vật chất như đã nhắc nhở trong các thánh thơ thời ất có cơ qua được kịp nạn hoạn nạn sắp tới xảy ra đến kỳ đó chính kỳ thi nhân loại cuối cùng ai qua kỳ này được vào thánh đức Chào.